Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học TypeScript cơ bản phần 13 Chúng ta sẽ học về class Trước khi đi vào bài học thì chúng ta sẽ chữa bài của ngày hôm trước Hãy điền một chữ giống để ép kiểu với cặp hoặc nhọn Thì chúng ta sẽ dùng công thức trên sau hoặc nhọn string đóng ngoặc nhọn tên của biến là chào chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay đầu tiên thì class có thuộc tính property tương tự như biến variable còn phương thức method thì tương tự như hàm function ta sẽ tạo ra một file mới tên là class.ts new file class.ts thì à, chúng ta sẽ tạo một class sinh viên trong class này thì chúng ta có một thuộc tính là name là string một phương thức đó là get name chúng ta sẽ đơn giản là return name thôi đây thì uh, property này tương tự như uh, biến còn uh, method tương tự như function hàm. Chúng ta đi đến kiến thức tiếp theo. Đấy là visibility. Thì ở đây có 3 cấp độ. Một là public là tất cả các class có thể truy cập được. Sau đấy là private thì chỉ những class Ờ, ở bên trong class thì mới truy cập được còn protect thì bên trong class và các class kế thừa thì sẽ truy cập được chúng ta sẽ cùng đi đến với ví dụ các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta đang không có tiền tố visibility thì mặc định sẽ là public thì chúng ta có thể uh, bạn à, nhìn thấy nhé tôi sẽ tạo một biến uh, sinh viên này sinh viên một bằng new sv à, chúng ta sẽ có thể truy cập rồi luôn này sv1.name bằng quá nhanh Đấy. bạn có thể thấy là chúng ta có thể xét giá trị cho name luôn mà không cần thông qua các phương thức vì ở đây đang là public nếu như tôi để private ở đây các bạn có thể lấy lỗi này đây property name is private nên không thể truy cập về bên ngoài class sv còn à, chúng ta sẽ thêm một phương thức nữa nữa là set name chúng ta sẽ để phương thức này là public tôi sẽ viết rõ cho các bạn thấy và chúng ta sẽ thêm một cái mới ở đây đó là new name chúng ta sẽ set this chấm name bằng new name như vậy sẽ bảo toàn dữ liệu hơn và chúng ta muốn ờ, đặt tên cho sv1 thì chúng ta sẽ dùng hàm set name chúng ta sẽ truyền quá nhanh vào bên trong hàm đấy như vậy là chúng ta đã set được name tiếp đến thì ờ, chúng ta có hàm constructor hàm này thì chúng ta sẽ thêm một cách nữa để định nghĩa class xác định class đây chúng ta sẽ thêm một constructor ở đây name à sinh viên constructor này chúng ta có thể để luôn name ở trong này Xin lỗi các bạn thì con constructor của chúng ta sẽ chỉ là như thế này thôi. Và các bạn có thể vẫn thể để private name ở đây. Và các bạn thấy là chúng ta truy cập vào constructor name thì ở dưới lúc khai báo chúng ta cũng phải truyền này. Và để tránh ờ, không có lỗi này xảy ra thì chúng ta sẽ thêm một con constructor truyền rỗng ở bên trong xin lỗi các bạn TypeScript không cho phép chúng ta làm việc đấy vì vậy thế này chúng ta sẽ phải truyền biến luôn an chẳng hạn đấy ok như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết Chúng ta sẽ đi đến phần bài tập. Hãy thêm tiền tố để các class khác không truy cập được vào tên ở đây. Chúc các bạn may mắn với ờ, câu trả lời của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học.